nãy trường hợp này làm sao là có xe bỏ chạy em đâu biết đâu là ngồi là ngồi đây bỏ chạy rồi cái xe đâu xe kia đó xe của con kia nó chạy rồi nó bảo hiểm lại luôn nó hai đứa mới quen à <laughs> kia thấy mình lại kia tung bỏ chạy bỏ cửa chạy lấy người luôn rồi cái vậy này bỏ người chạy lấy của chứ xe gì xe uh, viết là cái gì quên rồi ta hai lắc hai lắc hai lắc có bao mấy tháng rồi mới quen ngày đầu luôn không không không phải mới quen ngày đầu luôn sao chứ sao quen con luôn quen quen quen, quen trước đó Thôi giờ cái anh kia ngồi nó ờ, có camera đây hồi cô công an đã điều tra sao nhưng mà em này vi phạm rồi nè, xử em này. Sao em tin? Đó, đó, đó, đó bạn chạy em lên rồi đó. Phải này nhờ đậu gáp em lên Hồi lẹ vậy, gấp lại vậy dạ. Hồi nãy mới 5 phút mà ờ, lên lại vậy dạ, Bến 1 Rồi Rồi Vũ thu lý đi Vũ hai à, giờ con ăn phường ha dạ. hai giờ con ăn phường Xong chưa? Mọi người dầu Rồi sao em ra đây? Em mới đứng ra được 10 phút là bị Em tính nói chuyện với bạn em xong rồi em về Rồi Em biết rồi Em à, biết ờ, tình hình nguy cơ dịch bệnh Covid không? Dạ. Biết chỉ thị số 10 không? Dạ biết Là siết chặt các biện pháp ờ, đảm bảo phòng dịch Covid-19 là nghiêm cấm à, công dân tập trung ra ngoài công viên rồi thực hiện giãn cách đeo khẩu trang vân vân mình ra ngoài đây là mình sai rồi nhá rồi à, còn à, người nãy bỏ chạy là là ai là bạn em mới quen được 10 ngày nó để đây nó bảo hiểm nó luôn nè à nãy chạy là con trai con gái trai trai hả đâu anh nói nhanh vậy bây giờ ờ, đã vi phạm rồi bỏ chạy nữa tình cái ờ, theo luật là coi như là trốn tránh ờ, hành vi vi phạm của mình là tình tiết tăng nặng không có máy luôn hả bỏ em lại đây luôn rồi bây giờ là đề nghị là rút kinh nghiệm ha không ra ngoài công viên đảm bảo thực hiện cái phòng dịch covid và tình hình hiện nay trong quận tư là đang rất căng thẳng dịch nó bắt đầu lan tràn rồi ngầm ngầm ở đây không biết xung quanh là ai là người mang dịch mình ra mình lây bệnh đúng không nên đi về nhà có việc gì quan trọng mới ra khỏi nhà hoặc đi làm các nơi yếu thôi nha rồi bây giờ ờ, nhà em gần đây đúng không rồi đi về di chuyển liền về nhà không có tấp vô đâu nữa nha rồi mời em đi lên xe về luôn dạ thôi đi xe này về Ủa em 200 à, nữa hả? 200 cũng đang căng thẳng mà em ra vào đây Vậy là em ra vào đây em gây nguy hiểm cho người ta chứ không phải người ta nguy, gây nguy hiểm cho em nữa Nha Bữa giờ 200 sao em biết ở gì Rồi ha rút nguy hiểm nha Rồi anh à, Vũ à, hướng dẫn em làm việc đi